giải cứu dưa giải cứu dưa các bạn ơi ngày hôm nay mời các bạn đến vườn của nhà bà Nguyễn Thị Lừng ở thôn Trung Thành xã Đại Lai huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh và trên diện tích nhà sáu xa với giống dưa đồng xanh và ngày hôm nay là ngày thu hoạch nhưng mà bây giờ đang rất là gay là cái vì do dịch Covid cho nên là bán ra rất là chậm. Chính vì vậy mà công ty của chúng tôi có trách nhiệm đến đây để um, cho bà con thấy được cái quang cảnh thu hoạch dưa như nào và chất lượng dưa là ra làm sao và mời bạn bổ chúng tôi một quả dưa để cho các bạn. Um, những bạn nào muốn mua dưa thì nhanh tay đăng ký nhé Và giá dưa ở đây thì giá tại ruộng bán buôn là 5 nghìn nhưng mà bán lẻ thì uh, 6 000 một cân. Và nếu vận chuyển đi xa thì các bạn phải chịu phí ship. Đây các bạn xem cái chất lượng dưa ở đây như nào. ở đây à, những cái dưa rất là đồng đều và đã già dưa rồi và nay đến ngày thu hoạch thì chủ ruộng đã rất là băn khoăn bởi vì do dịch covid cho nên là không bán không được giá và không có nhiều người mua đây các bạn này đây đây nhá Nào, quay vào đây cùng quay đây đây các bạn này rất đỏ đây chỗ này là cái vẹt dao thôi dao. dưa rất là đỏ và cắt nhiều cắt nhiều và uh, hạt, thì hạt thì ít và rất là thơm các bạn ạ vỏ mỏng đấy bây giờ bạn pha ra đi cùi mỏng bạn uh, chụp ảnh đi bạn quay quay đây quay đây đã để để, để ngang này đã để ngang đây các bạn này để cùng để như này chụp ảnh rất đẹp không đây đây các bạn này Đấy Dưa rất là ngon và thơm Trước là tính cắt trở về kia thì sáng rồi Bây giờ bạn pha ra đi Bây giờ là phải đậy vào để cho khách đến mua các bạn ạ Rất là ngay cho nên chúng tôi mong muốn là các bạn xa gần Hãy ủng hộ nhà bà Nguyễn Thị Lưng và ông Phạm Văn Phấn Nguyễn Văn Phấn Nguyễn Văn Phấn các bạn ạ Cây này dưa rất là ngon như này Đấy, miếng dưa tuyệt vời này Rất ít hạt Và thơm Mấy ông Phấn ông ăn thưởng thức một miếng đi ạ Rất ngon Vâng, ông cho biết là ông có phẩm dùng phân bón xịt của chúng tôi thì ờ, anh chị nhất trí đến đây các bạn ơi ờ, các bạn ăn thử thôi và không ăn cho bà một quả chọn cho bà quả to nhất về mang về thắp hương ông sao to không thắp hương ông chọn quả to quả nào phải to đi nóng ngọt tuyệt vời không thể nói được các bạn ạ ngon vô cùng luôn Ờ, nó quay video đi để mẹ quảng cáo cho thôi thôi thôi thôi thôi nắng ăn một lại muốn ăn hai các bạn ạ ngon lắm các bạn Vâng ông cho biết là cái năng suất ở đây thì ông dự đoán là được khoảng tấn mấy trên một xào ạ? Tấn tư trên một xào. Tấn tư. Và mọi năm chưa có phân Sinic thì được tấn mấy ạ? Chỉ tấn bốt thôi. Thế là hơn khoảng độ hơn độ khoảng độ 30 phần trăm năng suất vượt trội khoảng 25 đến 30 phần trăm các bạn ạ dưa này ờ, cô thấy không mẫu mã thì xanh này đẹp thế mà phát triển rất đều ít là vuông nhá đầu bằng nhau đúng rồi quả dưa rất là xinh thế mà cái giống này nó vậy á cái giống này nó phát triển cân đối chứ nó không như là cái giống mỹ nhân như kia nó phát triển nó hay bị thấp ấy. À, đây kể cả là mặc dầu mình chăm bón đều nó cũng phát triển như này ví à. dụ mà ví dụ mình chăm ấy nó cũng phát triển dễ như này thế cho nên là quả dưa chăm cái giống này nó dễ hơn những giống kia à, ừ. cái giống này so với giống khác thì ưu điểm thế nào ưu điểm là nó phát triển quả đẹp hơn và để mà phát triển cân đối hơn những giống kia thế còn chất lượng dưa thế nào chất lượng thì dưa này thì nó đỏ mà nhiều hơn hơn ngon hôm qua cùng bổ hai quả một quả giống khác một quả giống này giống này có trọng lượng hơn đấy vâng vâng ở đây thì thấy cái ờ, tỷ lệ quả nứt thế nào có nứt không ạ nứt lắm tỷ lệ quá thấp hầu như là không có đây là dưa đó đây quả dưa này là dài to à. mà màu mè đẹp mà không đất không tối mã đẹp một cái rất cân chuẩn đúng không

mọi cái thắc mắc thì các bạn à? liên hệ với tôi thắc mắc về phân bón thì các bạn liên hệ với tôi là biết số điện thoại của tôi là 0904 07 66 có 0914 648 để được thông tin nhất các bạn thấy chương trình nhé và uh, mọi chia sẻ để tiện các bạn có thể mua dưa sạch dưa ngon dưa chất lượng cao giá uh, hợp lý và uh, tôi chúc bà con những người trồng dưa có một vụ dưa bội thu xin chào và hẹn gặp lại